<laughs> bao nhiêu cái sự định gấp ủ đầu xuân cho chuyến đi của anh em mình ngày hôm nay thời tiết có vẻ là không ủng hộ nhưng mà anh nghĩ là các cụ nói rồi ăn chơi sợ gì mưa rơi mưa rơi như này mưa rơi nữa chúng ta vẫn đi Đã ok rồi là vậy thì đi. chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ gửi những cái trải nghiệm thực tế nhất cho khán giả của Việt Nam Road Trip chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Việt Nam Road Trip và hôm nay Việt Nam Road Trip chúng tôi thân mời các bạn hãy cùng chúng tôi cùng với người bạn đồng hành là chiếc Volkswagen Tiguan Allspec khám phá Đà Lạt của Bắc Giang. Ơ em có mang cà vạt đấy trọi thôi trời nó phải hưởng lên rồi đây nghĩ nó hy vọng là lên kia hy vọng sẽ... là lên kia trời có thể sẽ khác biết đâu được chúng ta là may mắn ừ. nhưng mà Đà Lạt của Bắc Giang á, Bắc Giang có Đà Lạt này <laughs> Đấy là người ta ví gọi như thế thôi Tức là ở đấy nó khí hậu nó mát mẻ quanh năm ừ. Mùa hè thì cũng rất là mát Và thực ra nó là một cái tên khá là quen thuộc đối với dân du lịch bụi Việt Nam Mang tên là Đồng Cao <laughs> Đồng Cao Đồng Cao thì còn Đồng Cao không còn văn vở Nhưng mà thực sự là Đồng Cao là khí hậu nó mát mẻ Đồng Cao thì được xem là một bản khó khăn nhất của huyện Sơn Động và ừ. huyện Sơn Động được xem là huyện khó khăn nhất và xa xôi nhất của tỉnh Bắc Giang. Thế là Đồng Cao nhất Bắc Giang sẽ đấy. chinh phục cái ờ, cao nguyên Đồng Cao đấy. Ừ. Khá là đẹp. Nói chung là anh đã đi cỏ đó một lần rồi. Em cũng được đẹp. đi Đồng Cao một lần rồi. Cũng nhiều ấn tượng. là lâu rồi. Không biết là bây giờ nó sẽ như thế nào thì thì chúng ta sẽ cùng xem rồi. À, xin chào tất cả các khán giả Vietnam Chip và ngày hôm nay thì hành trình của Vietnam Chip thì à, có thêm à, những người mới xuất hiện à, một trong người mới thì chính là mình mình tên là Hoàng Anh và có lẽ là trong chuyến đi này thì mình sẽ xin phép được à, là người dẫn mọi người đi chơi bởi vì à, anh Giáp thì cái gì cũng biết rồi nên là anh Giáp sẽ là người mà dẫn dắt chúng ta để trả lời những câu hỏi à, một nghìn câu hỏi vì sao của mình và trong chuyến đi này thì ở à, đằng sau các bạn còn thấy là còn có ba thành viên nữa Ờ, bạn à, nữ sinh gái mặc áo màu xanh là bạn Trang à, bạn à, cameraman Đạt ơi Đấy, một thành viên mới của VRT Đấy, tí nữa sẽ tương tác nhiều hơn và sau lưng mình thì là anh Đạt người mà luôn luôn ờ, gửi đến tất cả chúng ta những hình ảnh rất là đẹp và hẹn gặp lại mọi người trên đường có cái gì hay thì Việt Nam Chiếc sẽ gửi đến tất cả khán giả được một đoạn được à, hai ba chục cây nhỉ thì bắt đầu trời bắt đầu hưởng nắng rồi anh ạ hy vọng là đây là lần đầu tiên em thấy hy vọng là dự báo thời tiết nó sai <laughs> tùy duyên thôi nên đấy nắng thì chúng ta sẽ chơi kiểu nắng và mưa chơi kiểu mưa thôi à, anh có thể chia sẻ một chút về con đường đi lên bắc giang lên đồng cao không bởi vì đợt trước em nhớ là em đi xe máy và em đi không em không đi đường này Ờ, thực ra thì lên đồng cao thì à, thông thường mọi người sẽ đi từ Hà Nội thì sẽ qua Bắc Ninh nên à, đến thành phố Bắc Giang thì sẽ sang đường à, đi đồi ngô đi Sơn Động để đến đến huyện Sơn Động tức là thị trấn An Châu ấy ừ. thì sẽ có hai con đường để à, đi lên được tới Đồng Cao ừ. một con đường là đi qua Thạch Sơn Đồng Băm sau một con đường là sẽ đi qua Bản Gà ừ. thì các bạn có thể đi theo một vòng tròn có thể đi từ Thạch Sơn xong lại vòng lên Bản Gà Đồng Cao sau đó vòng xuống Bản Gà để xuống An Châu được ừ. uh, cái tổng cung đường thì nó rơi tổng khoảng uh, hơn 100 km thôi ừ. không phải là quá xa ta có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô được ừ, thật là đấy là một nơi mà rất là phù hợp để cho các gia đình hoặc là các bạn sinh viên cắm trại em nhớ ngày xưa là em chạy đường lạng giang xong rồi trũ đúng rồi lên qua chỗ đấy ừ, ừ đi đường này qua đồi ngô đấy là ừ. đấy không biết đường bây giờ đã như nào đã đẹp hơn chưa tí nữa chúng ta sẽ quay lại các đoạn đường đấy một chút để cung cấp thông tin cho khán giả oh. <laughs> tuyệt vời quý vị các bạn có biết đây là cái gì không ạ có lẽ là nhiều bạn ở thành phố nhiều bạn nhỏ ở thành phố bây giờ sẽ không biết đây là gì đây chính là mạ non để người dân dùng để cày cấy và ngày hôm nay trong cái chuyến đi chơi vào cái tiết trời đầu xuân như này rất may mắn là vào đúng vụ mùa thì à, Hiện tại Việt Nam Đón Chiết đang ở cách thị trấn Trũ, thành phố Bắc Giang khoảng tầm 20 km Và xung quanh đây các bạn có thể nhìn thấy đấy là cảnh của các cô đang làm đồng người những người nông dân đang làm đồng đây chính thức là đây chính xác là cái hình ảnh mà chúng ta vẫn được nghe ngày xưa đấy là bán mặt cho đất và bán lưng cho trời những hình ảnh mà rất khó mà bây giờ có thể nhìn thấy được nếu mà nếu như không chúng ta không đi xa ở các thành phố 도망가라고 도망 Và sau quãng đường 150 km từ Hà Nội đi lên đến Bắc Giang và qua rất đoạn đường rất nhiều đoạn đường đèo núi thì ờ, hiện tại Việt Nam Logistics đang có mặt ở Đồng Cao của năm 2021. Anh Giáp ờ, thấy Đồng Cao bây giờ và Đồng Cao ngày xưa anh lên thì khác nhau nhỉ? Đồng Cao bây giờ dễ đi hơn rất nhiều so với ngày xưa của tụi anh đi. Cái đây khoảng hơn 11 năm, khoảng 2009 gì đó Thì ờ, tụi anh mò lên Đồng Cao Hồi đấy Đồng Cao là một bản biệt lập và không có sóng điện thoại không có điện không có nước sinh hoạt bình thường ừ. nó là một cái bản rất là biệt lập của người giao ừ. và con đường duy nhất để lên được đồng cao hồi đấy là phải đi qua xã thạch sơn ừ. là con đường có thể đi xe máy được nhưng bằng đường đất còn ừ. con đường thứ hai là con đường đi đường rừng là đi qua bản gà ở phía sau này ừ. mà bây giờ thì à, hôm nay anh thấy là đường cái chỗ mà đoạn bê tông nó trải ừ. hết cả rồi ừ. thì xe ô tô có thể lên tận đây đây ví dụ như là hôm nay mình đi hẳn cái xe Đúng. Lên tận đây được luôn đây là Còn lần hồi đầu tiên. từ anh để đi được lên đây thì phải đi xe máy off road cực kỳ khó khăn mà ừ. nếu mà trời mưa chắc chắn là xác định bỏ cuộc ừ. đây cũng là lần đầu tiên lên trên này đồng cao bằng ô tô <laughs> lần trước lên đồng cao là 2012 đường lên thì cũng không được đẹp như bây giờ đường cũng khó khăn hơn và hồi đấy là còn đang làm đường anh đạt thì sao anh đạt lên năm bao nhiêu và đường nó nhỉ cũng khoảng đấy thôi ừ nghe bảo còn có kỷ niệm đừng nhắc về lại có <laughs> có kỷ niệm rồi trang đây trang là lần lần đầu tiên ừ. em thấy cái chỗ này nó như nào ờ, nó đẹp hơn em nghĩ à, khu này thì một cái khu nó chỉ gần giáp hà nội như thế thôi nhưng mà lên đến đây em cảm giác như kiểu mình đang lên tây bắc à, thật ra cái ngày mình lên đồng cao thì nó toàn là đường đất với lại phải đi qua mấy con suối đấy ừ, đúng rồi đúng rồi đau rồi. Ừ. thương đấy là vụ ờ, nguyên cả một túi máy ảnh lại ở bờ suối <laughs> nó nói, nói chung là hồi đấy thì cái chiếc máy ảnh nó là một cái uh, gia tài gia tài <laughs> cho thế mới bảo là đi xe ô tô là có bao nhiêu cái lợi ngày hôm nay lên đồng cao thì may mắn nhỉ mình anh em mình xem thời tiết là trời mưa chứ hôm qua đêm qua hà nội còn mưa đúng không sáng nay thì vẫn còn nghĩ là lên trên này thì không thể ngồi ảnh gương được thế nếu mà ở trong không gian này cái việc mà anh anh đạt muốn làm nhất là gì uống cà phê thôi ừ, mình thân thôi mình chỉ uống cà phê và ngắm trời mây thôi <laughs> anh pha cà phê rồi rồi có cà phê rồi anh người ta đôi có cặt thì người ta chui vào cái bụi bờ nào đấy người ta tâm sự chẳng hạn còn mình thì cứ giữa trời đất nghêu ngao thôi anh đạt này làm việc nếu mà đến một nơi này anh muốn làm nhất là gì thực ra việc anh muốn làm nhất là anh ngồi yên và ngắm đất trời ừ. không nghĩ gì cả thực ra cái cái phong ở nhà cơ. <laughs> cái phong cảnh của đồng cao nó vẫn như thế ừ. sau hơn mười mấy năm Đúng rồi. cũng không có gì khác nhiều ừ. nó chỉ khác ở cái đường xá lên dễ hơn rất nhiều thôi còn cái những cái đồi cỏ hoặc là tất cả mọi thứ ở đây thì à, cũng như ngày xưa nó chỉ có thêm là nhiều rác hơn các bạn để ý là đừng xả rác ra ở đây rồi tôi ừ. thấy là hồi hồi hồi tụi tôi lên năm đó thì à, gần như không có dấu chân của của bóng dáng của dân du lịch cho nên là nó không nó hoàn toàn rất là sạch và người dân ở đây họ cũng rất là lạ lẫm với người ngoài ừ. bây giờ thì lên trở lại thì thấy rác khá là nhiều thì các bạn hãy nếu mà các bạn đi du lịch thì nên ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn Công nhận em thấy à. là nhiều rác hơn hẳn cơ đợt của em đi Nó vẫn hoang sơ như vậy, đồng cao vẫn hoang sơ như vậy Không hề homestay nha các bạn nhé Chúng tôi ờ, đã có tìm hiểu rồi Ở đây thì mọi người ờ, có cái cái cách mà lưu trú của mọi người thích nhất Đấy chính là việc cắm trại qua đêm và có rất nhiều đồng bào, các bà, các mẹ là bán củi để đốt qua đêm thì chút nữa là mình có thể mình mình đi à, sau khi mình ngồi ảnh gương một lúc thì mình sẽ đi mình giao lưu với các cô để xem là cùng tìm hiểu một chút thông tin về đồng cao xem đồng cao bây giờ đã có các dịch vụ phát triển như thế nào rồi nhưng mà mình hỏi như là chưa có homestay và tối nay thì anh em sẽ không ngủ ở đây đúng không Hôm nay không, anh em bởi vì không? Ờ, mình sẽ xuống ở dưới ờ, trung tâm mình mình ngủ ừ, sân động, mình ngủ. rồi sân động ngủ bởi vì thực ra hồi sinh viên thì khỏe vừa đấy thì trẻ khỏe chứ còn bây giờ bảo là ngủ đây kể ra kể ra nếu bây giờ anh có bạn gái anh cũng sẽ cắm lều anh mặc lều lên chân với cô nào nhưng mà chưa mang bạn gái Đồng cao của ngày hôm nay nó vẫn thế Nó vẫn là một cái nơi để các bạn có thể ngồi Tạm quên đi những khói bụi của thành phố Tạm quên đi những cái mệt mỏi của cuộc sống Để tận hưởng hơn thiên nhiên Bởi vì cái điểm này rất là cao Các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái núi tập trung rất là đẹp Bây giờ bọn tôi đang ngồi buổi chiều ở đây Thì cái khói ở cái bàn gà bà con chắc là nấu đấy. ăn thì còn sau mây mù kìa kia là bạn gà đấy đằng kia là bạn gà đấy đấy mây kìa kia là đấy. Vân Sơn là Sơn Động An Châu ở dưới kia thì nhìn thấy toàn bộ cái bàn gà đấy và khói lam chiều bay lên nhìn kiểu nhớ nhà nhớ quê hết nhỉ Và sau khi ờ, ngồi tại ờ, cái chỗ hạ bàn ghế khoảng tầm 15-20 phút thì bây giờ tôi với Trang sẽ cùng nhau đi lại và ngắm nhìn cái khung cảnh ở Đồng Cao <laughs> Các bác đã bán được bó củi nào chưa ạ? Mọi người là bán củi cho dân khách du lịch đúng không ạ? À. <laughs> Mình ở bản nào bà? Bản ga à? Ờ, đồng Cao à. Đồng Cao À bản Đồng Cao vâng Đồng Cao thôi à, đồng cao. Vâng, Xuân, vâng đây là sơn động hết à sơn động bắc giang Ui. anh ơi người bó nhỏ Ui, nặng quá đấy cái này nó phải tầm 15 cân nó vâng, vác lên như nào à lên này à à vác vác lên vai à vác lên vai mà vâng. được ơi ui. ui mình tôi là thanh niên mà tôi còn cảm thấy là nó khá là nặng ấy mà lại còn đi đường dốc nữa chứ dốc chứ nó đi đường dốc ui à. ờ đi có đi đường dốc đường dốc này nữa ui cái sức xanh thức thanh niên mà đi lại còn khó chứ đừng nói là các bà đấy vất vả vất vả vất vả đấy các bạn ạ Củi tận 15 cân nữa thì thật sự là quá là khó khăn nhưng mà đi lên đến tận đây Thôi mọi người nếu mà những ai mà đến đây du lịch ấy, thì có thể lên trực tiếp đây mua củi Không phải mua ở dưới đâu, mua cho các bà này Các bà đã vất vả vất vả khi mà cắm được một cái bó củi từ dưới chân à, Bây giờ tới chơi không? Vất vả à, Bây tới chơi không bạn? <laughs> hiện tại đang là 6 giờ 30 tại 6 giờ 10 chiều tại Đồng Cao. Nhiệt độ lúc này có lẽ chỉ khoảng tầm 17 đến 18 độ thôi, khá là lạnh rồi. Tất cả thành viên trong đoàn thì đã mặc áo khoác rồi. À, sau cái cuộc trò chuyện với người dân ở đây thì chúng ta có thể nhận thấy là Đồng Cao hiện tại chưa có nhiều dịch vụ. À, chỉ có mọi người có thể mang đồ ăn lên đây cắm trại và mua củi à, qua đêm. Điều đó một phần nào đó giúp cho Đồng Cao giữ được cái vẻ hoang sơ trong suốt 10 năm như vậy Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là ở Đồng Cao hiện tại có rất nhiều rác Tuy là ở đây chúng ta đã có những cái chiếc thùng rác rất là rất là sẵn có như này Nhưng mà có vẻ là ý thức du lịch thì không phải ai cũng được tốt Và hy vọng là cái ờ, những ai mà đến đây thì sẽ đừng để lại rác Chỉ để lại những dấu chân và mang về những bức ảnh à, Bây giờ thì Việt Nam Road Trip sẽ kết thúc cái ngày ở đây vì, vì lạnh quá rồi Chúng tôi sẽ trở về ờ, dưới ờ, thị trấn ở dưới Sơn Động và nghỉ ngơi và ấp ủ cho một cái um, dự định thật sự lớn vào ngày mai một điều bất ngờ cho quý vị ngày mai và tất nhiên là phải làm được thì mới gửi đến được à, hẹn gặp lại quý vị ngày mai nhé. hello xin chào tất cả quý vị và các bạn ngày thứ hai của chúng tôi ở Đồng Cao thì à, đêm qua cả đoàn VRT đã có một cái à, chặng nghỉ chân tại thị trấn An Châu của à, huyện Sơn Động và buổi sáng nay thì à, chúng tôi đã đi chuẩn bị được một ít đồ để buổi trưa làm đồ nướng BBQ ở trên à, Đồng Cao sau khi mà đã chuẩn bị một cái kế hoạch rất là hoàn hảo trong buổi trưa ngày hôm nay à, cái dự định mà ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ với các bạn đó là chúng tôi định à, tổ chức nướng BBQ khá nhiều đồ nướng đã được chúng tôi mua vào sáng nay vào buổi chợ sáng nay thời tiết của đồng cao đang khá là tệ à, bầu trời thì rất là nhiều mây à, xung quanh đây thì sương mù bao bọc và có mưa nhỏ à, mọi người có thể thấy là đây là đây này những cái cành thông này có rất nhiều hạt sương đó, và làm cho nền đất ẩm khiến cho chúng ta không thể nào mà khiến cho chúng tôi không thể nào mà đốt lửa được tuy nhiên thì theo cái tiêu chí là có gì dùng đó thì đây đây là có gì dùng đó chúng tôi đã có chuẩn bị một cái lều nhỏ và một ít đồ ăn may mắn là chuẩn bị ít đồ ăn sẵn cùng xem là hôm nay chúng ta có gì cho bữa trưa nha bạn trang sẽ chuẩn bị gì cho bữa trưa nhé Hello đầu bếp, hôm nay có gì ăn nào? Buổi trưa này à? à trưa nay thay vì cái món à, đồ nướng BBQ, BBQ đúng không? Thì chúng mình sẽ thay đổi bằng cái món ăn nhanh đi. À ta sẽ có bánh mì giò này, à. bánh dày giò, ok, bánh à, dày mặn và à. hoa quả. Ok. À, cũng có đủ protein và tinh bột rồi đấy, nên chắc là, là sẽ chắc chắn no là sẽ có nhiều năng lượng đấy. à, đang ngồi đây với à, cái thời tiết nó nhiều sương và mưa này tóc thì ướt nhẹp rồi và quần áo thì hơi ướt rồi có lẽ là Việt Nam Chip sẽ phải gửi lời chào đến tất cả quý các bạn đóng lại cái hành trình chinh phục đồng cao à, tại đây thôi tuy là chuyến đi không được như mong muốn nhưng mà các thành viên trong đoàn cũng đã được trải nghiệm rất là thú vị ví dụ như là việc à, được ngồi ăn ở dưới trời mưa tận hưởng cái lạnh khi mà thời tiết à, ở phố xá đang khá là oi bức và không và hơi ngột ngạt thì à, như một câu nói rất là nổi tiếng hạnh phúc là cả một hành trình chứ không phải là điểm đến vậy thì chuyến đi ngày hôm nay cũng như vậy bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc với hành trình này hạnh phúc bởi vì được trải nghiệm và hạnh phúc bởi vì có những người bạn đồng hành đi đến những vùng đất mới, khám phá những nơi, những cái văn hóa mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải à, trở về thôi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những hành trình mới và những điểm đến mới của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.